nếu anh em mà lên chỗ tôi anh em mang trực tiếp nắp đĩa con hột anh em lên anh em test anh em muốn mang bất cứ ra đâu anh em đều test được hết anh em ra quán cà phê anh em xuống đường hay là xuống ô tô anh em ngồi anh em test thoải mái luôn xin chào toàn thể anh em thì tiếp tục quay trở lại về môn chơi về tài xỉu thì đối với một số anh em mà đam mê về những cái môn chơi về tài xỉu này thì vừa rồi thua tha rất là nhiều thì anh em cố gắng là theo dõi hết cái đoạn video này của tôi tôi sẽ giải mã tất cả những cái vấn đề những cái lý do anh em thua tha ở trong những cái sân chơi về tài xỉu và cái nội dung thứ hai là tôi sẽ giải mã tất cả những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ làm sao nó mới nhất để làm sao giúp cho anh em có thể tìm hiểu và anh em có thể áp dụng vào trong những sân chơi về tài xỉu thì đầu tiên là đối với một số anh em mà làm tay con anh em vào trong những cái sân chơi tài xỉu là hoàn toàn là của người ta mà người ta ví dụ như là đang nắp những cái bàn tài xỉu như này thì anh em không thể nào anh em mang những cái bộ nóc hay cái đĩa hay những cái quần hụt của anh em vào trong những cái sân chơi ấy và anh em cũng không phải là những cái tay thầy thợ mà anh em có thể anh em nghe hay là anh em phân âm những cái bộ hột tài xỉu và anh em đánh theo cái kiểu quán tính thôi thì à, anh em không biết được là sân chơi ấy, người ta có sử dụng những cái đồ chơi liên quan công chuyện không nếu mà những cái sân chơi mà người ta sử dụng những cái đồ chơi liên quan công chuyện mà anh em không được phép anh em kiểm tra hay là anh em thay đổi về nắp đĩa con hột thì tôi khẳng định với anh em 10 trận là anh em sẽ thua là cả 10 chứ đừng nói là thua 8 thì à, một số anh em ấy mà có tiếng nói ở trong những cái sân chơi về tài xỉu ấy thì anh em có thể là anh em dừng về cuộc chơi anh em kiểm tra nắp đĩa quân hồn thì bằng các bước thông thường của anh em ví dụ như là các bước của anh em là soi đèn hay thử lâm châm hay ngâm nước muối về quân hồn thì à, những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ nó cao cấp thì anh em nếu sử dụng những cái biện pháp đấy thì anh em hoàn toàn không bao giờ anh em phát hiện đến cái tang tích hay là những cái đồ chơi công chuyện đấy thì à, làm thế nào để mà giúp cho một số anh em mà làm tay con mà anh em có thể giành được chiến thắng trong những cái sân chơi tài xỉu hoàn toàn là của người ta thì cái vấn đề này thì nó rất là nhiều anh em người ta hỏi thì uh, video này tôi sẽ chia sẻ cho anh em về một cái bộ đồ hoàn toàn rất là cao cấp thì anh em có thể nhìn dưới màn hình đây thì đây là những cái dòng máy nghe hồ tài xỉu hay còn gọi là máy thu âm hồ tài xỉu thì tôi nói qua về cái nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy này là sau khi nhà cái người ta sẽ nắp xong những cái hồ tài xỉu này thì tự động nó thu toàn bộ âm thanh và nó sẽ phân tích về bề mặt của những hồ tài xỉu và nó sẽ chuyển sang chế độ là bao dung cho anh em thì anh em chỉ cần làm sao mang tôi những cái dòng máy này anh em vào trong một cái sân chơi của người ta người ta đang nắp những cái bộ tài xỉu này anh em không cần phải luồn nắp luồn đĩa hay là anh em chạm tay vào cái hồ tài xỉu của người ta làm cái gì cả thì máy này nó sẽ tự động nó sẽ báo cho anh em về những cái bán tài xỉu thì tôi nói luôn với anh em là những cái dòng máy này nó chỉ đạt được cho anh em là 70 cho đến <clears throat> cho đến 80 phần trăm nó không thể nào nó đạt chuẩn cho anh em là 100 phần trăm còn những chỗ nào mà nó bảo anh em là 100 phần trăm không bao giờ có những cái dòng máy đấy vì tôi nói thẳng với anh em này như anh em nào mà đã quen biết tôi và đã tin tưởng tôi thì những đồ nào tôi nói với anh em là nó chỉ đạt được như thế thì anh em thông cảm tôi tôi không thể nào tôi nói quá lên là nó phải chuẩn được 100 phần trăm hay những cái đồ nào tôi bảo là có tang là tôi khẳng định với anh em là có tang để làm sao để anh em biết được những cái bộ đồ ấy nó có cái điểm yếu để anh em tìm cách anh em phòng tránh chứ còn bây giờ một số cơ sở người ta bảo là những cái đồ này là không tang anh em bỏ trẻ hột ra không ai phát hiện nên tang tích gì đâu ví dụ như đây những cái bộ hột như này tôi khẳng định với anh em 100 trăm là có tang cũng bao anh em soi đèn thử nâm châm ngâm nước muối nhưng không bao trẻ hột trẻ hột ra là quá đạn thì những cái bộ đồ ấy là phải nói cho anh em biết rồi nên là nhờ anh em đã tin tưởng thì tôi không cần phải giải thích những cái vấn đề đấy thì à, anh em biết được là nếu anh em nào mà đi tìm hiểu về những cái dòng máy nheo tài xỉu này hay là những cái dòng máy thu âm của tài xỉu này thì anh em cứ cầm trực tiếp nắp đĩa quân hột của anh em lên tôi không cần biết là anh em nên cơ sở nào anh em cứ lên trực tiếp anh em cầm nắp đĩa quân ổn anh em lên anh em test làm sao máy nó phải đạt được cho anh em 70 cho đến 80 phần trăm thì anh em sử dụng thì anh em mới có thể anh em giành được chiến thắng chứ bây giờ máy mà không đạt được cho anh em 70 đến 80 phần trăm anh em lấy về làm cái gì thì còn ờ, nhiều những chỗ người ta nào máy thì rẻ bảo hành thì lâu máy đạt chuẩn xác thì tôi nói thật với anh em những anh em người ta bán hàng thì ai người ta cũng nói tốt về đồ còn đối với tôi đồ tôi có như nào là tôi nói y chỉ như thế tôi không nói quá thì anh em sẽ chú ý luôn tôi sẽ test luôn cho anh em vài tiếng để cho anh em thấy được những cái bộ đồ này nó chỉ đạt được cho anh em là 70 cho 80 phần trăm còn nếu mà nó đạt được 100 phần trăm thì tôi nói thật với anh em nó vô giá lắm còn những cái dòng máy thì nó ở đây thì nó do những cái cơ sở ví dụ như người ta bán thì tôi không nói về những cái giá thành thì tùy những cơ sở còn tôi nói thẳng với anh em này những cái dòng máy này để cho những anh em mà gọi là chơi về tài xỉu thì anh em nhìn thấy những cái dòng máy này hoặc là anh em lấy về anh em sử dụng thì nó còn có giá trị còn đối với những dòng máy này anh em cho người, ta mà không đam mê về tài xỉu thì khả năng anh em cho mấy trăm người ta cầm như khả năng cho cái máy này người ta không cần đấy là tôi nói với anh em là về cái giá thành cái máy thì là tùy vào cái cơ sở mỗi người người ta bán một cái giá khác nhau còn miễn làm sao anh em là sao lựa chọn cho mình những cái máy nó tốt nhất để anh em có thể là giành được chiến thắng ở trong những cái sân chơi ấy bây giờ tôi sẽ lấy ba hộp ra cắt luôn anh em thì anh em cứ lên một cái cơ sở nào anh em cứ cầm trực tiếp nắp đĩa của anh em lên và anh em muốn nếu anh em mà lên chỗ tôi anh em mang trực tiếp nắp đĩa con hột anh em lên anh em test anh em muốn mang bất cứ ra đâu anh em đều test được hết anh em ra quán cà phê anh em xuống đường hay là xuống ô tô anh em ngồi anh em test thoải mái luôn về hàng tôi đảm bảo anh em và tôi chỉ nói anh em những bộ đồ này nó chỉ đạt cho cho anh em là 70 cho 80 phần trăm còn hàng luôn anh em đã sử dụng tôi bao giờ tôi cũng lựa chọn cho anh em những cái dòng máy tốt nhất còn cái trong cái quá trình mà anh em theo dõi những video này thì trong một cái đoạn video này tôi không thể nào tôi trả lời hết được tất cả những cái câu trả lời của anh em được còn anh em thắc mắc cái vấn đề gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đây 0969 22 ba hoặc 0962 19 45 hoặc anh em kết bạn qua Zalo anh em gửi tin nhắn tôi sẽ trả lời cho anh em thì anh em biết được là anh em thắc mắc một cái vấn đề gì anh em chỉ cần làm sao cùng lắm anh em mất hai ba nghìn tiền điện thoại anh em gọi điện trực tiếp tôi sẽ tư vấn cho anh em còn tôi không quan trọng là anh em mua hàng ở của tôi của anh em ví dụ như là đi qua chỗ tôi anh em cứ lên trực tiếp anh em thử đồ test đồ anh em mình ngồi uống nước giao lưu cùng lắm ra quán cà phê anh em mình giao lưu cầm máy không test ok thoải mái được anh em lấy về anh em sử dụng miễn làm sao anh em giành được chiến thắng đấy là quan điểm của tôi thì bây giờ anh em chú ý là theo dõi luôn tôi test luôn cho anh em này thì đây là cái máy thì anh em chỉ cần vào trong những sân chơi ấy, anh em bật lên và anh em đeo trong người làm sao anh em ngồi khoảng cách 3 mét đổ lại không được phép xa hơn và nó tùy vào những cái sân chơi của anh em ví dụ như là những cái sân chơi của anh em mà nó ồn quá thì anh em làm sao ngồi tiếp cận gần hơn để máy làm sao nó sẽ thu toàn bộ về những cái quân hột này thì nó mới có thể là báo chuẩn xác cho anh em được thì bây giờ tôi test luôn cho anh em tôi sẽ để trực tiếp vào đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó này thì à, cái nguyên lý của cái máy này là báo một rung sẽ là về xỉu máy báo hai rung sẽ là về tài bây giờ tôi sẽ test anh em tiếng đầu tiên này máy báo hai rung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài này 5 năm và ba tiếng thứ hai anh em này như thế này máy báo một tung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này hai hai và ba chuẩn hai tiếng tiếng thứ ba anh em này đây bây giờ tôi sẽ test cho anh em 10 tiếng thì nó chỉ đạt được cho anh em 70 80 phần trăm rơi vào anh em đạt cho cho anh em là chuẩn khoảng 7 tiếng hoặc đến 8 tiếng thôi nó không thể nào nó chuẩn được cho anh em là 100 phần trăm được tiếng thứ ba anh em này như tiếng này máy vẫn tiếp tục là báo tôi là một rung thì anh em vẫn cứ đánh tôi là về xỉu hai hai hai và năm chín nút điểm xỉu tiếng thứ tư anh em này như tiếng này là máy báo hai rung thì là nguyên lý nó anh em sẽ đánh về tài này mở anh em xem này ba bốn và năm mười hai nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy báo một tung anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này như tiếng này là bị sai này tiếng uh, thứ sáu rồi anh em này máy vẫn tiếp tục là báo tôi là một tung anh em vẫn cứ đánh xỉu tôi này một hai và năm anh em thua đứng trước cái này anh em cỡ lại tiếng sau ngay tiếng thứ bảy anh em này ở đây thì ai nắp được không quan trọng là người nặng máy báo hai rung thì anh em sẽ đánh tôi ở về đường tài này như tiếng này là bị sai này tiếng thứ 8 anh em này máy báo hai tung anh em sẽ đánh cho tôi ở về đường tài này 5 năm và 3 13 nút điểm tài tiếng thứ 9 cho anh em này máy báo một rung anh em đánh cho tôi là về xỉu này một ba và bốn tám nút điểm xỉu tiếp anh em đến cuối cùng này máy báo hai rung anh em sẽ đánh cho tôi về đường tài này bốn năm và 6 15 nút điểm tài thì anh em thấy được là những cái dòng máy nghe hồ tài xỉu này hay còn gọi là máy thu âm một tài xỉu này thì trên nguyên lý nó chỉ đạt được cho anh em là 70 cho đến 80 phần trăm còn anh em nào mà muốn tìm hiểu hoặc là anh em nên trực tiếp tốt nhất là anh em cứ nên trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho anh em những cái tiếng nào anh em có thể đánh chính xác còn những tiếng nào anh em có thể là bỏ thì nó mới đạt được cho anh em là từ 80 hoặc là đến 90 phần trăm và tôi sẽ anh em cứ lên trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách anh em chỉnh lại hoặc di xét lại cái những cái dòng máy này để làm sao đôi khi nó cũng có trường hợp nó bị trục chặt là máy sẽ báo bị báo ngược hoặc là máy sẽ báo không chuẩn xác thì anh em lên trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao giúp cho anh em có thể chỉnh lại được hoặc là anh em sửa chữa anh em khắc phục lại những cái vấn đề của máy thì à, anh em cứ lên trực tiếp tôi sẽ tư vấn và chia sẻ cho anh em thì à, trong cái quá trình mà anh em theo dõi những cái đoạn video này của tôi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 Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy. Xin chào toàn thể anh em. Thì à, tiếp tục quay trở lại về những đồ chơi liên quan đến công nghệ để làm sao cho anh em áp dụng vào những sân chơi tài xỉu. Thì đối với một số những anh em mà làm tay con hoặc những anh em vừa rồi thua ra rất là nhiều ấy thì anh em vào trong những cái sân chơi hoàn toàn của người ta trong khi đó là nắp và đĩa quân hột là của người ta rồi anh em không thể nào anh em luồn những cái bộ đồ ấy vào trong những sân chơi ấy được và kể cả người ta cũng không cho anh em chặn tay vào những cái hột tài xỉu này thì làm cách nào để giúp cho anh em có thể thắng được những sân chơi tài xỉu ấy thì anh em chú ý là theo dõi qua video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho anh em để anh em làm sao hoàn toàn giành được chiến thắng ở những sân chơi đấy thì anh em nhìn dưới màn hình đây thì à, đây là những cái dòng máy nheo tài xỉu hay còn gọi là máy phân âm của tài xỉu thì à, về nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy nghe này là sau khi nhà cái người ta nắp những tiếng hột tài xỉu xong thì nó tự động là thu toàn bộ âm thanh của con hột và sau đó là phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì ờ, nguyên lý của nó báo một dung sẽ là về xỉu mà báo hai dung sẽ về tài thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em vài tiếng để cho anh em thấy được cái dòng máy nghèo tài xỉu này xem nó cái độ chính xác của nó là bao nhiêu phần trăm để anh em áp dụng vào những sân chơi tài xỉu của anh em này thì ờ, đây là tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em về những cái bộ tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường này thì ờ, các bước thông thường ở những cái sân chơi của anh em ấy, người ta sẽ kiểm tra về ngâm nước muối này xoay đèn hay thử lâm châm để những cái dòng hỗ trợ thì anh em biết được là anh em ngâm vào nước muối nó sẽ nổi đều cho anh em các mặt này thì bây giờ tôi sẽ vớt ra ba hột ngẫu nhiên bình thường chép cho anh em này thì anh em à, vớt ra anh em lau khô ra để làm sao nó không để dính vào những cái phần đĩa của anh em thì đối với một số anh em mà mới chơi chưa biết cách để kiểm tra con hột như nào là xanh chín thì anh em cũng có thể là chú ý theo dõi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để làm sao anh em kiểm tra những bộ đồ hoàn toàn là xanh chín này anh em thử lâm châm này hoàn toàn là không hít này về chén đĩa này nắp này hoàn toàn bình thường này. và bước tiếp theo là người ta sẽ xoay đèn về quân hột thì à, anh em có thể theo dõi này những hỗ trợ hoàn toàn là bình thường thì anh em có thể xoay đèn là sẽ trong suốt như này anh em nhìn rõ không còn những cái hột mà nó đục thì đấy là do cái chất liệu con hột và hai là những cái sân chơi ấy, người ta sử dụng những cái đồ chơi liên quan đến công chuyện thì anh em tốt nhất là anh em có quyền anh em vào sân chơi anh em bỏ những hột đấy đi anh em nhìn những hột chợ hoàn toàn là sẽ trong suốt như này đấy, về đĩa thì anh em có thể là anh em xoay đèn này dòng đĩa hoàn toàn bình thường thì ánh sáng có thể xoay xuyên qua như này anh em nhìn không về lắp thì anh em có thể dùng đèn anh em soi những chiếc lắp hoàn toàn bình thường thì ánh sáng sẽ soi xuyên vào này thì sau khi nắp đĩa con hột của người ta hoàn toàn bình thường như này thì anh em chỉ cần làm sao mang cho tôi những cái dòng máy nghèo tài xỉu này anh em vào trong những cái sân chơi của người ta anh em bật lên và anh em đeo trong người anh em đứng khoảng cách làm sao từ 2 3 mét là máy có thể hoạt động một cách tốt nhất báo cho anh em về những bán tài xỉu thì à, tôi đã lại về nguyên lý của nó là máy báo một dung thì sẽ là về xỉu máy báo hai dung sẽ là về tài thì à, bây giờ tôi sẽ bật trực tiếp lên để tôi để ở đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó để anh em biết được những ván tài xỉu còn đương nhiên là anh em chơi thì anh em phải đeo trong người và anh em đứng khoảng cách là từ hai ba mét rồi bây giờ tôi sẽ test cho anh em tiếng đầu tiên này máy báo hai tung thì là anh em sẽ đánh cho tôi là về tài mở tiếng đầu tiên xong nó có chuẩn không này bốn năm và sáu mười lăm nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy báo một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu mở tiếng thứ hai cho anh em này ba ba và bốn mười nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này tiếp tục báo tôi là một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về xỉu rồi mời anh em xem này một hai và ba sáu lút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này ở đây ai nắp được không quan trọng người nắp máy báo hai dung thì anh em tiếp tục anh em đánh cho tôi là về tài này mở anh em tiếng thứ tư này. 2 3 và 5 11 nút điểm tài thì ờ, đây là tôi để trực tiếp vào đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó thì một số anh em mà đang theo dõi video ấy, thì anh em lo ngại vấn đề là máy rung kêu như thế thì anh em là anh em chơi đêm tối hoặc là người ngồi bên cạnh người ta có thể nghe nhịp rung của nó hay không thì tôi khẳng định với anh em này những cái dòng máy này rung cực kỳ là êm nên là anh em yên tâm là không ai người ta có thể phát hiện anh em cả thì bây giờ tôi cầm trực tiếp để cho anh em xem có nghe nhịp rung của nó hay không tôi test cho anh em tiếng tiếp theo này Đấy, anh em có nghe nhịp rung của nó không máy báo tôi là một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu này mở anh em xem này một bốn và năm mười nút điểm xỉu này tiếng tiếp theo anh em này Đấy, anh em chú ý có theo nghe anh nhìn dung của nó không máy báo tôi là hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi về tài này ba bốn và năm 12 lút điểm tài thì bây giờ tôi sẽ để trực tiếp đây tôi tiếp cho anh em một hai tiếng cuối này anh em biết được là khi tôi cầm trên tay là anh em không thể nào anh em nghe nhìn dung được như thế này máy tiếp tục báo cho anh em là hai tung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tài tôi rồi 66 và 5 tôi chấp anh em tiếng cuối này máy báo một dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi là về xỉu mở anh em tiếng cuối anh em nghỉ này một hai và 6 chín nút điểm xỉu thì anh em có thể thấy được những cái bộ đồ này độ chính xác của nó là hoàn toàn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 mang nắp đĩa quân hột của anh em lên anh em test về những cái dòng máy nghe hột tài xỉu này của anh em nào ở xa thì anh em có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua zalo tôi sẽ chia sẻ cho anh em về tất cả những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ này thì à, cảm ơn anh em đã theo dõi video của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy